chào toàn thể anh em thì ờ, quay trở lại về cái môn chơi tài xỉu thì anh em biết rồi bây giờ trên thị trường rất là nhiều những cái đồ chơi liên quan đến công nghệ thì một số anh em hỏi tôi là bây giờ có những cái bộ đồ nào làm sao anh em không để lại trang tích gì mà anh em đánh chính xác tuyệt đối 100 trăm thì ờ, đến video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ là chính mặt anh em nhìn thấy nên là anh em có thể nhìn thấy thì anh em gần như đánh chính xác được 100 trăm người ta thường nói là tai nghe không bằng mắt thấy thì ờ, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc nón xoay xuyên qua những cái nắp tài xỉu thì à, khi vào trong sân chơi thì anh em chỉ cần là đội cho tôi một chiếc nón này lên Đấy, chiếc nón hoàn toàn là bình thường như chiếc nón của anh em thì anh em đội chiếc nón lên thì nón này nó có nhiệm vụ là xoay xuyên qua những cái nắp tài xỉu này để anh em nhìn thấy hoàn toàn những cái hột tài xỉu này thì anh em đánh chính xác được các mặt và các điểm số thì à, anh em nhìn thấy rồi thì cái việc là anh em đánh chính xác như thế nào thì là, là do anh em thôi thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em này trước khi test là tôi chứng minh với anh em nắp đĩa và quân ột là hoàn toàn là bình thường đây là những chiếc nắp anh em có thể xoay xuyên qua anh em nhìn không hoàn toàn bình thường Đấy, anh em nhìn chưa hoàn toàn là bình thường còn đã xoay xuyên được qua những cái chiếc nắp này thì tôi không nói về cái đĩa và quân ột đĩa nào cũng được hột nào cũng được không quan trọng bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em này thì tôi nói qua về cái bộ đồ này bao gồm một chiếc nón xoay xuyên và đi kèm nó là một chiếc điện thoại thì anh em có thể kết hợp với một người nữa cầm chiếc điện thoại này để anh em xem được kết quả thì à, anh em nhìn rõ được tất cả những cái hột tài xỉu và anh em đánh làm sao chính xác được tất cả các điểm số thì à, bây giờ thì tôi sẽ test cho anh em này chiếc điện thoại này là anh em có thể đứng xa khoảng tầm 15 đến 20 mét anh em nhìn chưa tôi đã soi được con 266 ấy. anh em nhìn trên màn hình nhìn có rõ không thì tiếp cho anh em tiếng đầu tiên này hai ba bốn năm xin lỗi ba bốn năm thì anh em đánh cho tôi là 10 một nút 12 à, nút đánh à, điểm tài này mà anh em tiếng đầu tiên này chuẩn tiếng này tiếng thứ hai cho anh em này những tiếng nào anh em nhìn thấy anh em đánh chính xác cho tôi 552 mở em xem này 12 nút đánh điểm tài tiếng tiếp theo anh em này Đấy, như tiếng này thì anh em có thể là nhìn con ba và con 6 của con kia thì hơi khó nhìn một tí thì anh em bỏ tôi tiếng này anh em nhìn chưa tiếng tiếp theo anh em này 553 13 nút anh em đánh khẳng định với anh em 100 trăm về tài rồi. rồi anh tất tay 13 nút điểm tài anh em nhìn chưa tiếng tiếp theo anh em này như ván này thì anh em có thể là không nhìn thấy thì anh em bỏ này bỏ anh em xem này những ván nào anh em nhìn thấy thì anh em đánh chính xác như tiếng này tôi nhìn thấy quân 3 và quân 6 để bạn bỏ anh em tiếng tiếp theo anh em này mình không nhìn thấy thì mình không đánh nữa như, như tiếng này thì nhìn thấy một bốn và sáu này anh em nhìn chưa một bốn sáu 11 nút đánh tài chuẩn xác tiếng tiếp theo anh em này như tiếng này đánh 456 15 nút đánh tài khẳng định với anh em 15 nút đánh điểm tài này. anh em nhìn chưa tôi test cho anh em về cái nắp này anh em nhìn rõ không 1 2 và 5 này mở anh em xem được 2 3 123 xin lỗi 123 anh em đánh cho tôi về xỉu ạ à. thì à, anh em xem qua những đoạn video mà không hiểu chỗ nào thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua hai số điện thoại hiển thị trên màn hình tôi sẽ tư vấn cho anh em như tiếng này nhìn thấy 456 này anh em nhìn chưa anh em nhìn thấy 456 thì anh em đánh cho tôi 15 nút của điểm tài này thì à, anh em xem qua video nhấn nút like đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em tất cả những bộ đồ chơi liên quan đến công nghệ để làm sao anh em áp dụng vào những sân chơi tài xỉu của anh em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo